Yeah, dạ, xin chào các bạn đến với chương trình sửa xe với à, Sài Gòn Workshop à, Trưa nay tôi vừa làm cái livestream à, Cảo Dạ ép Cảo và ép bảo vệ và vệ sinh cái cổ đầm Novatec rồi cốt thường các bạn không phải là boost ha mà trưa, trưa nay âm thanh nó cũng ồn ào quá tôi quyết định chiều nay tôi ra siêu thị điện máy tôi mua những cái à, mic tốt hơn những thiết bị tốt hơn để làm video này cho các bạn dễ xem rồi hôm tôi vừa làm xong cái video à, clip trưa nay thì trưa nay có lúc à, trưa nay đúng ra video clip chỉ có livestream chỉ có một thôi thì tôi sẽ chia làm hai tại lý do là khi tôi là làm lạc cái bạc đạn tôi đút bạc đạn vô đây giới thiệu cho các bạn xem cái tôi để xuống cái này nó trồng lên cái bạc đạn tôi kiếm hoài không có để các bạn đợi lâu quá thì nó không hay tôi xin tạm dừng cắt sau đó tôi làm tiếp nếu như các bạn đã xem video đó thì các bạn thấy cái đó có sẽ thấy hai hai video xem cái chương trình đó các bạn sẽ thấy hai video một cái là cái để là phần 1 cái phần 2 rồi vậy nha cảm ơn các bạn còn hôm nay chúng ta sẽ à, làm cái à, đùm ST EX đùm của DeLong đùm à, này đùm boost các bạn ha đùm boost cốt 12 dài 142 <coughs> cái đùm này xe của ông Tay tôi ráp cho họ chạy này cũng ờ, cả năm rồi nó còn mới đúng ra nó không có dơ vậy đó, mà xe họ đem lại cho tôi chỉnh sửa những cái ờ, đề ba cái này đó họ bị té công đó để trước kìa rồi à, bánh hơi dơ đúng ra sáng qua là ngày qua trưa nay là tôi làm luôn đó rồi thôi giờ tôi vệ sinh rửa lại thao liếc ra hết giờ chúng, bây giờ chúng ta tiến hành làm cái này thì đùm bút và đùm kia nó khác nhau là cái lỗ cốt lớn mà thật sự ra lỗ cốt lớn chúng ta dễ làm hơn chứ không có khó ha rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha rồi xem cái đầu bên đây kiểm tra không có à, lục giác vuông góc không có tán không có cái à, gì cả rõ ràng cái này là nút này là ấn giờ không có à, dạng răng và không có chốt khóa còn bên đây bạn xem này xà rau nha các bạn thành ra nó ờ, có dấu trầy tôi tháo tôi chùi tôi lấy dầu ờ, tôi chùi dầu ờ, diesel thành ra nó rất là bóng giống như mới vậy đó rồi bên đây nó có cái dấu đây đúng không và nó có cái mũi tên mở ra này ra ngược rồi chúng ta nhìn bên trong bên trong bên đây nó có cái ống ống này trồng vô cái cốt bên trong nó có được giác bên trong rõ ràng nó nổi và cô bên đây rồi chúng ta tháo ra nhé thì với những đùm rod và đùm MTB những loại mà có cái nắp mà nó chụp như thế này nè thì các bạn à, tôi có mấy cái này này tôi có hai cái một cái tôi bỏ quên bình cái kho xe đạp của tôi cái giống thế này một cái bằng nhựa ha để chúng ta kẹp chúng ta tùy lựa cái lỗ nào phù hợp ta kẹp lại bằng nhựa rất là tốt nha các bạn cái này bằng thép cái kia bằng nhựa kẹp chúng ta nhổ lên chứ không ai mà để dùng kìm bấm hay là kìm bấm hay là nắm ờ, kẹp kéo là ha trầy hết không được thì cái này hôm nay nó rất là rất là nếu mà nó bằng nhựa chúng tôi làm cũng không được tôi làm cũng không được nó bự quá đường kính này nó to quá rồi sẽ nha này còn nhiều vỏ qua quên bây giờ chúng ta có cái khác nếu có cái, cái nhựa như đó đường kính lớn thì rất dễ chúng ta tận dụng cái khác rồi các bạn xem nha cái này là cái gì cắt ống tiếp phụ đây đút vô canh xong dặn cái này xuống đây cắt tiếp phụ quá đơn giản các bạn trưa nay tôi đã làm livestream có thể là các bạn xem rồi thì cái đó là dùng cây nhà lá dược là chúng ta tận dụng những, những những gì ta có chứ không cần phải mua đúng cái bộ của nó nó kẹp rồi kéo lên thì cho không có càng tốt nếu ta làm chuyên nghiệp còn không có thì ta biết tận dụng cái khác rồi bây giờ cái này đây trước hết các bạn xem đó cái này bằng gan bằng sắt ha nhưng mà trong này mình nhựa nè thì cái đó là cái lợi thế cho chúng ta không có cần lấy giải chụp lên hết kẹp thẳng như luôn nhựa đâu có trầy đâu đúng không rồi xem nha cái này rồi chúng tôi trồng vô nhả này ra trồng vô ok siết nha đến mức độ các bạn cảm thấy nó vừa tại này nó không cần lực nặng lắm Rồi chưa nha yeah. chúng ta bứng nó lên Cho đều nha Lực nặng dữ nè Ok Xong Rồi, sẽ đi chúng ta không dùng cái này nữa bên đây không lít bên này có lít rồi bây giờ xem chúng ta thấy cái lục giác đây giờ bên đây con tán tán vuông 17 thì dấu mũi tên mở ra loser loser losing chúng ta mở theo chiều này nhớ như các bạn cái này là đồ cũng xài rồi nhưng mà nó thời gian không có lâu Thật ra ông tây ông bỏ cho tôi à, là làm vệ sinh những cái khác chỉnh đề thắng này kia nọ còn cái này là không có nhưng mà sẵn tiện đây tôi để làm cái bài bài học cho chúng ta luôn tôi sẽ cố gắng nói chậm chậm lại để các bạn nghe rõ tại giọng nói của tôi rất khó nghe nó nhanh nữa là càng khó nghe càng vô duyên rồi tháo theo chiều này nhớ đúng chiều nha các bạn mỏ phụ mỏ chính ok xong không cứng mở ra rồi bên đây là bên tương tự à, cũng khô thôi chứ không đến nỗi mà sạch chứ không đến nỗi giờ tương tự cái má bên đây chúng ta kéo nhẹ ra còn nếu không ra nữa chúng ta vẫn dùng cái cái này đây một cái khác chúng ta kẹp lại kéo nhẹ nhẹ ra tránh trường hợp đút dít vô đút dít vô hoặc lưỡi dao mỏng thì ok còn dít nhiều khi nó có thể làm dập cái, cái miếng phốt ok lấy ra nha à, hết mỡ các bạn hết mỡ cho anh ta thêm dầu nhưng mà cái này là vẫn là sạch khô dầu khô mỡ nhưng mà không có đóng cát bụi dơ ok có clip ha đùm búa xa có ba anh chó cái sáng nay chúng chúng ta xem á là cái ron cao su để chống nước chịu nước ở đây thì nó nằm ép dính trong đây còn cái này cái đùm này thì là, là, là khác các bạn thấy không đây cái miếng cao su này đây cái này rất quan trọng nha các bạn nước mà lọt vào coi như cái này tiêu rồi bên đây có cái nòng cái con cũng giống tương tự như sáng tôi nói có con bốn cái bạc đạn đây bốn bạc hai bạc đạn đây hai bạc đạn mỗi giữa hai bạc đạn đều có một miếng con để khi chúng ta ép xiết vào thì nó con nó, nó đều nhau nó không bị à, ép con nồng nha khô quá rồi trong đây có cái bạc đạn bên đây có một cái và bên đây có cái miếng bít miếng bít đây à, miếng bít này là cao su đã bạc đạn vô rồi có thêm miếng bít nữa đừng làm kỹ quá rồi bây giờ chúng ta lỗi bên đây qua bên kia hay bên kia qua bên đây bên nào cũng thế bên nào tiện lợi thì thôi bên đây gần là dễ làm nhất ok cái này là cái dẫn cái bb ờ, của Shimano nha các bạn nó lõm ở trong nè nó là thế chúng ta nhổ đạn lên tất cả đây là bộ uh, tool enduro để uh, à, cảo dễ bật đạn dùng cho đùm xe đạp nha rồi chúng ta chọn một cái cho nó phù hợp với cái nắp này để vô cho nó lọt không lọt ok ta kiếm cái khác cho nó lọt chúng ta cần nó lọt vào để nó vuông góc đây tất cả những gì chúng ta đã vô cảo ép bắt hình tròn hình vuông tôi có nói lúc sáng rồi hình tròn hình vuông hình gì không cần biết nhưng mà hai mặt phải là mặt phẳng song song không có trên nhé không tốt rồi okay. lên cái này ta để đưa vào đây Được chưa cái miếng này ta để chồng lên đây là trong đây có khoảng trống là ta siết cái này thì nó nhổ cái này cái này đẩy bật đạn chạy qua bên kia chứ à, tôi thấy trên youtube mấy ông tây á dùng búa nào quấn cạnh ngành búa cao su quánh chạy qua cho tôi là không tốt rồi cũng được cốt lớn nha các bạn chúng ta nên có cái gì á không cần thẳng vào ok các bạn nhìn nha đó bạn vô từ từ nhẹ nhẹ chậm chậm chậm chậm không có vội vã giống như ta nhâm nhi ly cà phê rồi ok ra một cái xem nhé bên đây ổ clip bên đây đây có miếng cao su mỗi bạc đạn bạc đạn có miếng bít sẵn hết rồi nhưng mà ở ngoài ngoài bạc đạn cái đầm này nó kỹ nữa nhát vô thêm có có thêm một cái miếng bít để bảo vệ nè bảo vệ nước rồi chúng ta để bên đây bên đây là bên không à, clip nha đi ra nó dễ các bạn không cần dơm mỡ bò tại đùm này tôi xe này là tôi ráp cho người ta tôi biết thời gian chúng ta đã làm thí nghiệm thôi ok tay chân chúng ta phải sạch khăn phải cực kỳ sạch không có một miếng cát nào hết tới cái này nhé đây chúng ta đổi mình là đủ à bây giờ chúng ta không cần cái này chúng ta có dụng cụ khác tiểu rồi thế cái này đây cái này là trong bộ enduro đây cho chúng ta lỗi ra để vô này vô nếu như cái lỗ đâm này nó nhỏ nè cái mặt này nó không lọt vào được thì chúng ta phải có ống nối nữa đi lên còn giờ nó đủ rồi đủ lọt vào trong ok bên đây chúng ta muốn cảo này ra cảo bên này ra chúng ta phải có chụp chịu để có độ bẫy ra các bạn nhìn kỹ nha cái độ sâu bạc đạn này cái ổ răng clip nè cái răng chó nè để à, chó nó bám vào nó chạy xe đó thì à, nó sâu hơn một phân dư cái độ cái độ cái à, độ sâu của nó đủ để bật đạn chạy ra chúng ta không cần chêm gì hết cứ để thẳng vô luôn rồi đây quả dừa xem nha ok cũng từ từ nhẹ nhàng các bạn chúng ta dùng cảm giác rất là nhiều feeling ok xong nếu như các bạn đã xem cái video sáng nay tôi làm thì à, cái đó cực kỳ khó hơn tại cốt là cốt nhỏ và cái cây enduro này là cây cảo enduro này nó to nó dùng cho cái đường bus thật ra chúng ta có đủ điều kiện làm còn cái sáng nay chúng ta phải dùng cây nhà nó dùng hoặc chúng ta dùng cái bộ khác mua nữa thì phải tốn tiền nữa cái là này cũng hơi nhám nhám chút xíu chúng ta rửa cho sạch thì theo trình tự nếu chúng ta nếu à, các bạn à, vệ sinh thì các bạn phải lấy ra hết và rửa tất cả hết bằng dầu sau đó xịt à, rửa xà bông xịt rửa nước và xịt khô lại cho sạch hết còn mặt đạn thì các bạn cũng cũng vậy lấy 20 mét này ra 20 mét này ra như video trước tôi đã làm lấy miếng mít này ra rồi rửa sạch cũng trình tự như vậy xong nó vô mua bò đập đập ha cho lọt vào hết xong xem như chúng ta đã xong công đoạn này rồi còn giờ tới này chúng phải cạo cạo hai bạn đạn ra nếu như hai bạn đạn này hư chúng ta thay còn không ấy thì ờ, chúng ta cũng làm vệ sinh bình thường rồi các bạn nhớ nè cái này là ti 15 xin lỗi 12 cái khác sáng nó có cái lỗ để chúng ta lỗ bật đạn ra thì trước hết chúng ta phải kiểm tra cái mặt này xem bạn thấy rõ đó. xem coi nó có cái khoe không nhé còn nhiều khi chúng ta không để ý nó có cái khoe đó có khoe thì phải dùng kìm khoe mở ra còn chúng ta không, không để ý chúng ta cạo đẩy ra đẩy hoài không ra nếu mở ra được coi như banh cái khoe cái bạc đạn đồ mấy cái này bị thốn hết hư hết các bạn để ý nha giữa cái clip trong clip đó, nó có cái uh, sơ mi này nó đóng cái sơ mi sơ mi bằng uh, à, amanhan phíp amanhan gì đó rất là nhẹ để cho cái tạo cho cái clip chạy chạy nhẹ nếu như hết mở nó vẫn nhẹ tương tự như các bạn chúng ta lấy à, ra cái rồi có cái dụng cụ này nữa tôi sẽ chỉ các bạn làm sao nhé bây giờ tương tự chúng ta dùng giúp chúng ta có thể cảo bật đạn ra cùng một lúc cũng được tại hai cái có con giữa thì đẩy nhẹ nhàng hai cái đều chạy ra mà chúng ta cũng không chắc tại vì nếu mà có những lô bạc đạn đó những lô ổ clip á là clip ngoài không có khoe không có khoe gài Ủa, xin lỗi ổ bạc đạn ngoài không có khoe gài lấy ra rồi lấy ống con giữa ra nè ống con giữa nè đây lấy ống con giữa ra thì bạc đạn trong lại có cái khoe thì chúng ta không chắc được nếu mà chúng ta lên website của nhà sản xuất kiểm tra thấy nó có thì nên cạo từ cái còn nếu nó không có chúng ta dùng cái tôn nãy đó đẩy một lúc ra hai bạc đạn cũng được càng tốt nhưng mà khi đẩy bạc đạn ra các bạn phải chỉnh cái này cho ngay tâm các xem rõ không nó, nó phải ngay còn nếu các bạn để nó méo thế này nè đó là cái bàn đẩy là cái con nó bị méo nha là sạc đạn nó bị ép không đều dẫn tới nó mất cái con này thứ hai nữa là nó làm cho đạn bị chinh rồi vậy nha chúng ta từng bước đi ép một cái giờ trước hết muốn ép cái này ra rồi rồi cho cái con lật qua một bên lật qua một bên như buổi sáng tôi đã làm xong đó chúng ta nhấn cái này cây này vô là nó bị dướng lên các bạn còn nếu cái con nó mà nằm thẳng luôn thì cái này chạy thẳng ra ngoài luôn rồi bắt đầu cảo nha tương tự bên đây như làm nãy giờ chúng ta muốn đẩy bạc đạn ra thì phải chừa cho nó khoảng trống khoảng trống để mà đạn chạy ra nếu các bạn úp cái mặt này vô là nó đụng rồi cảo nó không ra lật ngược lại gần hết chứ chưa hết đây chúng ta thêm chút xíu nữa chúng ta có thể ấn bằng tay ta đã gần ra tới ngoài này ok ra một cái các bạn nhớ thấy à, có xem kỹ nha tất cả các đạn dùng cho xe đạp hầu hết là dùng miếng bít bằng nhựa không dùng bằng kẽm tròn bên à? lít mình lít chúng ta để ra bên lít đúng rồi để bên lít rồi các bạn nhìn kỹ xem nha trong đây nó có cái khoe nhìn kỹ đi chắc khó thấy à thấy không cái khoe thì chúng ta không chắc rồi chúng ta phải đẩy ra từng cái nếu mà lúc nãy mà chúng tôi dùng cái tool đó, cái lỗ cốt đó, lớn to hơn đẩy một cái hai ra ra hai cái là cái này đã banh rồi đó hư rồi đó rồi bây giờ chúng ta phải dùng cái kìm khoe nha để tôi lấy kìm khoe kèm khoe thì chúng ta có hai loại điều bóp ra cái mở và cái đông rồi chúng ta xem này chắc chắn là cái này là phải là cái cái mở rồi rồi có hai cái mũi đây chúng ta đút vào hai cái lỗ khoe trong chúng ta bóp lại kéo ra và cái này phải cẩn thận nha thôi là bung á các bạn bung ra là mắc á nó bay mạnh lắm tại nó thép mà rồi các bạn thấy chưa que bây giờ kế tiếp chúng ta tấm mặt đạn này ra để mặt đạn này ra tương tự những cái này là tôi tiện nữa nha các bạn nếu mình biết được cái công thức của nó biết cách đó mình tiện động mình khỏi phải mua nó tốn tiền tiết kiệm được bao nhiêu tiết kiệm này vuông góc ha tự rồi ra đó như cái này mới ra một cái thôi chúng ta phải nối cái khúc khác để ra cái đẩy ra cái cái cái, um, cái tầng thứ hai tại có clip á có hai bạc đạn con đâu rồi bạn xem nha có hai bạc đạn một bạc đạn nằm trong đây nằm tới miếng con thì miếng khoảng giữa này nó trống nè tới đây thì tôi vừa đẩy cái bạc đạn nè nó chạy ra tới giữa thôi nó còn ngoài này nữa tại đây 兩條。 tục gì các bạn hơi nặng có biết nặng tại sao các bạn đang đang đi ta ra tới cái à, cái lưng mực đạn ngoài chúng ta dùng cái khác đẩy cho nó nhanh hơn đây có, có cây mồi tôi xem người máy nó còn hoạt động hay không tiếp tục an tâm nha các bạn vuông góc ok xong đây là các bạn đúng chưa rồi chúng ta làm vệ sinh tương tự như clip kia chúng ta phải sẽ tháo lưỡi gà ra tất cả lưỡi gà ra thì chúng ta làm vệ sinh đây nó có lò xo lò xo bóp các bạn lò xo tròn này nhưng mà nó lúc nào nó cũng bóp vào bóp vào hai lưng này thì này nó bẫy lên và khi các bạn lấy lò xo ra các bạn nhớ nó có ta có điểm cái móc để cái điểm của lò xo không di động được lò xo sẽ không chạy đứng một chỗ thì người ta đã thiết thiết, kế rồi định vị trí nó rồi thì đúng nằm ngay vị trí đó thì ba cái điểm này là ba điểm lò xo nó đè còn nếu chúng ta để lệch thì nó đè được hai cái con cái không à, con không nhảy nhảy hai cái không nhảy hoặc nhảy cái còn hai kia không nhảy thì các bạn gắn vô các, các bạn chạy clip nó nó cái, cái clip nó nhảy con chó nó nhảy nghe cũng rất là khó chịu nó không có điều nữa lực chịu không đều sẽ mau hư rồi sẽ rồi chúng tôi nói lại nha xem như cái này là chúng ta ba cái bài thực hành thì chúng ta đã là đã làm vệ sinh sạch, sạch sẽ rồi thì nhớ là cái à, này đây cái lưỡi gà của nó cái lò, lò xo của nó là lò xo bóp và nó có một cái địa cái điểm để lò xo tựa vào và lò xo không di động được đứng một chỗ và người ta đã làm ba cái đỉnh lò xo đó ngay ba đỉnh này nó bóp nó bóp lưỡi gà vô lưỡi gà sẽ bung nếu chúng ta gắn sai thì bóp nó nhảy hai lưỡi có một lưỡi không nhảy hoặc nhảy một lưỡi hay hay lưỡi kia bị liệt là chúng ta nhớ nha định vị phải tháo ra tìm cho nó đúng vị trí nó gắn lại đúng vị trí vệ sinh sạch sẽ dầu dầu tôi có một cái loại dầu đặc biệt tôi sẽ nấu cho các bạn biết cái um, cái, à, cái tên này sao ha coi như cái này đã sạch rồi đi và đây cái đùm này rất là sạch các bạn rồi bây giờ tôi à, chảo lại nha nè đậu lít vì mình mình bánh các nước biết nó tiêu rồi những về quá đây các bạn giờ tôi sẽ, sẽ cho vào từ cái ha tương tự bây giờ đưa giờ thì khác chúng ta nếu mà chúng ta à, rõ mắt chúng ta nhìn cái bà đạn số mấy ha, chúng ta lấy đúng của cái khuôn của Enuro làm sẵn cho chúng ta như cái này nè không đúng rồi nhìn ha bạc đạn nó là 69 6902 trong đây có 6902 ở sao RS rubber seal đó miếng bít ấy. rồi chúng ta đúng của nó vô vuông góc mặt phẳng chúng ta để vô đẩy vô cạo vào nhé chúng ta cần cái đường này nó dài quá hay nó ngắn quá chúng ta cần đẩy một phát là chạy vào tới trong luôn chúng ta sẽ đệm thêm vài miếng nữa chẳng có gì khó cả như tôi bị quán gà phải Đây, chúng ta dùng nguyên cái này luôn vô sâu luôn mọc bên đây chúng ta cần cái tiếp điểm để nhanh vuông góc cỏ bọc đạn vô nó không bị chinh nó bằng mặt rồi nha ok đều không các bạn từ từ nha vô bằng cảm giác cho nên là chúng ta nóng tánh quá dội dã quá làm không được hư đường hư bọc hết hiểu chưa rồi mới lọt vô cái dành nó đạn ngoài vô tới giữa giờ vô tới trong luôn tới các bạn rồi lấy ra rồi chúng ta nhớ trong bậc đạn có một cái dung con thì chúng ta khúc ngay chỗ này khoảng con giữa này nè không xài nhớt không xài dầu các bạn nhưng mà chúng ta nên cho nó vô miếng để nó có độ bồi trơn nằm đó lỡ nước vào thì nó cũng à, không à, cũng không bị xét nhiều lắm và cái con này khi chúng ta cái ti chúng ta đưa vào cũng trơn tru dễ vào hơn rồi ok tới bài đạn thứ hai cũng như thế chúng ta lấy cái uh, cái con 68003 xin lỗi bảo đạn 6803 chứ không phải à, 6802 6902 để vào tiếp tục chưa các bạn là tôi quên mất rồi còn cái khoe của người ta nữa xin lỗi tôi hư quá đây còn cái khoe chúng ta dùng cái kềm đây kêu đóng nha các bạn rồi khoe nha khoe bung bóp mạnh lại lúc giờ buông ra chúng ta xem sau đó chúng ta dùng mỏ dít hoặc là con dao hay là cái à, cái đầu à, kèm khoe này cũng được chúng ta đẩy vào cho nó bám đó nó có cái rãnh để nó bám chặn cái bạc đạn này lại rồi xong chúng ta xây thử một vòng nè đó là vào ngàm rồi đó các bạn tiếp tục là hôm khuya có một mình buồn quá các bạn ơi ban ngày tôi nhiều việc quá thành ra tôi phải làm ban đêm các bạn nha chúng ta nhớ là ở giữa nó có miếng con mà hiện tại chưa có cái ti cái ti đúc này cái ti này đúc vào á đưa vào á thì cái ống con nằm giữa thì hiện tại ngay khoảng giữa là khoảng trống cái miếng con sẽ rớt xuống tại cái này nó nhỏ nè thế nên chúng ta không được dùng không có uh, uh, siêu cứng nha vừa tới chúng ta cảm giác vừa tới sau đó chúng ta siết lại là bạn đạn sẽ vào rồi tới đó các bạn đây là nếu các bạn siết nhiều quá là nó ép ép miếng con kia nó bị méo cắt sỏ cái tay này vào đưa cái tay này vào thì nó bị à, dướng khó vô chứ phải dùng cái nhỏ nhỏ để bấm nữa đũa nữa rồi các bạn xem có đúng không thì tôi nói đúng không đó nó bị à, lệch bên thì chúng ta chưa đưa về bên kia nhẹ thôi thấy chưa nhớ nha bắt đạo ngoài vô không có cứng quá nha các bạn cứng quá là hư đường hết làm lỗ tài ok rồi xong rồi để đây thì chúng ta đưa ép hai đầu bánh để bà đang à, bánh vào bây giờ ép trước hết chúng ta ép bên đây trước nó dễ hơn nha các bạn lấy thì lấy bên này ra trước tại nó cạn nó gần bên đây sâu còn khi ép thì phải đằng sâu vào trước thằng cạn ngoài vào sau chứ các bạn đưa này vào trong ép này rất là khó rồi tiếp tục bây giờ bật đạn này số khác nha tôi ờ, mắc mờ quá nên không thấy được số đạn chỉ thấy thì tôi ờ, bóc cái là ngay này rồi nãy là 6902 bây giờ 6903 lớn hơn cái đường kính này nè đường kính của miếng con này nè cái ép á con ép á thì lúc nào nó cũng non nhỏ hơn trẻ hơn đó cái đường kính của bạc đạn này khi các bạn ép vào á, sâu sâu tới đâu đi nữa thì cái này nó dẫn lỏng với cái cái lưng con bạc đạn nó không có kẹt mình không có sợ nha rồi right để vô cái này quan trọng các bạn để vô cho nó ngay bạn đừng để méo nó bị trên chinh một cái là các bạn ép là nó méo ok ngay chưa ha rồi cái này xỏ vào xuyên qua chúng ta cần một cái nắp chịu bên đây miếng gì cũng được này là dễ nhất Rồi Sụp vuông góc mặt phẳng Ok, đơn giản các bạn ship nha Bắt đầu cảm giác Đây Nó kẹp vào nách Nó làm cho nó dễ có cái tư thế có cái thế vừa có cảm giác ok vừa tới nha cái này không ép được ép nhiều quá là bị thốt rồi chúng ta lấy ra được một bên xong tới bên đây bên đây vào thì phải có cái ti vào trước chứ các bạn ép bằng đạn vô thì cái ti nó hai cái g này nè nó chịu đây hai cái g này là cái con thay thế con semi semi con con giữa rồi chúng ta đưa vào nha nhớ là đầu dài cái đầu dài nằm bên cố clip ok xong mặt đạn để vào mặt nào vào cũng được hết vào dạ. xong các bạn nhớ cái miếng này không cái này nãy nó ép vô nè đúng không rồi tới bây giờ cái lỗ này nó to quá chúng ta không có đủ cái tuôn nếu có đủ tuôn cái này như thế này đây cái này các bạn để vô nha các bạn ép vô dẫn được nó đi con nhỏ nó không đi đường lớn đừng à, đi lưng lớn lưng lớn bị ép còn hiện tại bây giờ các bạn xem nè cái này quan trọng lắm cái lưng nó lỏng không lưng nó lỏng không vừa dễ không đó. đúng không vô rất là dễ không có gì khó cả ừ. thành ra không quan trọng gì cái con trong nó đã, đã nhẹ rồi thì giờ còn lên lưng lưng ngoài nếu chúng ta có đủ bộ tuôn cái miếng gì đó ép bằng trồng vô đây ép hai mặt con trong và con ngoài vô luôn thì càng tốt còn nếu không có chúng ta ép con ngoài con vòng ngoài nha con dòng ngoài đa của bạc đạn đa số nó nó có cái đường kính gần bằng gần bằng hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn non hơn chút xíu so với cái ống tiếp cổ à, xin lỗi cái ống tiếp của cái phục á khi chúng ta thay phục xe đó, gắn à, phục vào xe chúng ta cắt bỏ đó tùy theo độ dài của nó chúng ta giữ lại ngắn dài để chúng ta sử dụng nữa ha rồi đây là điều vuông vuông mặt bằng mặt phẳng mặt phẳng nha các bạn xem nha rồi để vô đây nó bám con ngoài không bám con trong tại bộ con trong là nó lỏng nó nhẹ nhàng như cái cái cốt rồi chúng ta không quan tâm nó còn nếu mà nó bóp hai cái bóp hết là chúng ta phải cần cái ống đặt chịu vô hai mặt con này luôn ép cùng một lúc bây giờ về là được rồi rồi giờ chúng ta sẽ tìm một cái à, nắp một cái con con số nào đó mà nó vừa bằng cái này càng tốt này hơi to đây nó vừa luôn các bạn thì nó giữ được cái tâm cái tâm ép tâm ờ, ép qua trục đối xứng đó. nó bằng này rồi nhá để vô xong tới bên đây chúng ta cần một cái gì đó chúng ta chịu lại BB30F như sáng nay tôi đã làm rồi trộn là vô cái này cao quá thêm làm sao nói chung là không không có dùng búa chịu khó chút xíu thôi rồi tới cái nắp này giữ cái độ các bạn cục tiếp này cũng bị đội ok vừa bằng có chênh lệch chút xíu không sao để vô chìa khóa này đây nó mặt vuông hai mặt đều song song phẳng hết không bị gì hết ta dùng lỗ này đây thì nguyên cái mặt này nè nó bám lên cái ống này nha rồi ok chưa chúng ta gá cho cái này vào trước đã ok chưa các bạn cái nhà lá giường ok rồi nhìn nha chúng ta chỉnh cho nó ngay mặt đạn ok không siết nha chịu khó rồi siết các bạn thấy nhìn được đạn nha vô không vô không vô không đúng không rồi cứ siết theo cảm giác từ từ vô vừa tới chúng ta không có ép được chậm chậm như các bạn có thể các bạn thấy tôi làm chậm quá mất thời gian rồi vừa tới chúng ta lấy ra không dùng cái búa gì để hết bạn thấy nè cái tay đủ nè vừa đủ luôn không có bị gì hết không bị lỏng bên đây không bị lỏng bên kia bạch đan không bị sượng khi mà khách chúng ta ép vào mà nó bị sượng đó ha thì khi khách mà tới mà khách khách khách hàng người ta biết kiểm tra xe đạp á ta nhấc cái sườn lên ta chỉ cầm bóp sườn mạnh và quay bánh này rình cái tay người ta là coi như là chúng ta bị mất điểm đó. lần sau ta không đem xe lại chúng ta sửa nó đâu rồi vậy nhá ok như có lết mà tôi nói các bạn là sạch chúng ta cho nó vô miếng dầu cái lỗ này ổ đùm này nè nó có hai lỗ một lỗ dầu và lỗ nhớt chúng ta dụng nào cũng được hết mà phải đúng theo giờ xíu tôi cho phép rồi chúng ta xây nhớ cũng lon đi mấy cái răng ở bên đây chó các bạn thấy không nó bám theo chiều này phải không mắt theo chiều này mắt theo chiều này nhưng mà DT switch á, họ không làm kiểu này họ làm chó quay ngược lại hai cái mặt nó tương tự cấu tạo khác nhau như hoạt động giống nhau thì chó nằm ngược qua đây răng mà răng răng bảy các bạn rồi cho một chút nhớt vào nhớt vào xem như chúng ta đã làm vệ sinh sạch sẽ rồi nha nhiều quá không tốt rồi còn miếng phốt á là đã nằm trong đây rồi chúng ta lấy ra vệ sinh cũng được mà để nếu mà lấy ra thì để là đúng đúng, đúng vị trí của nó vậy nha để vào chưa còn một cái nữa các bạn nhớ cái gì không cái sơ mi con sơ mi đầu lớn vào đầu lớn vào trong đầu nhỏ vào ngoài đầu nhỏ nằm ngoài chúng ta cho miếng nhớ vào đây ok đút sơ mi vào nhé không có cái này thì chúng ta dặn một cái đó siết một cái rồi coi như là bạc đạn bị thốn cái ngăn xong chúng ta thò tay chỉnh giữa con con giữa của hai bạc đạn cái à, cái à, con giữa hai bạc đạn cái à, ổ ổ clip à cho ngay rồi xong khó vô các bạn có những cái sụp vô rất là nhanh tùy theo lò xo mạnh yếu để chúng ta dùng cái à, cái dao cái dao ha nhấn từ cái sập vào còn nếu có những cái clip á có nhiều chó bốn chó năm chó có đi sáu con chó clip nổ các bạn nó không dùng lò xo à, tròn bóp cái này mà không dùng lò xo bung mà lò xo lá nhảy thì lá bung á thì rất là khó vào chúng ta dùng sợi chỉ nha sợi chỉ đó chỉ gân á chỉ mấy đồ sợi gân á chúng ta cột qua vòng hai tay vừa siết bấm sụp chạy vào siết lại thì mấy chó bóp lại đúng không sụp vào này con này à, có ba chó thôi ta làm làm cơ đi đơn giản rồi xong các bạn xem như công đoạn của ta cái à, hôm nay chúng ta làm cái bài này thì quá dễ rồi còn đầm trước á, thì đơn giản lắm làm cũng giống như vậy thôi bây giờ chúng ta cho vào bên đây trước để giữ ổ nếp lại nãy đã ngược đúng không các bạn rồi dàn trái nó vô rồi. Quán đây lại trước. Xong. Chiều khóa 17. Dặn đúng chiều nha. Dặn trái giờ đúng không? Rồi. vừa tới đây xong rất nhẹ các bạn đến bên đây bên đây chúng ta còn cái phốt đây cái phốt chúng ta nhớ cái mặt cái lưỡi nó có cái à, cái dòng mô lên đưa ra ngoài rồi chúng ta để vô nó không xét đâu bây giờ trả lại chúng ta dùng cái ống, ờ, ống tiếp ống tiếp phụ đó nha chúng ta xài bằng nhôm là tốt nhất nó không bị xét để vô ok chưa là bấm bấm sụp vô liền nó đều còn nhấn tay thì nó không đều rồi tới bên đây bên ma đĩa Địa Thắng thì các bạn nhớ là trong đây ha trong đây họ thợ tiện họ móc một cái rãnh để họ nhốt nhét cái ren cái ron cao su vô nó dùng ờ, cái một cái xin nó dòng xin nhỏ nằm đây thì nó vừa bót với lại cái cốt đâm này để chi tránh nước nước chảy vào rồi thì ra nó có ron cao su chúng ta muốn cho dễ vào thì chúng ta cho chút mỡ bò hoặc nhất phải không nào cũng được rồi lấy ngón tay út quẹt vô cái nhá xong một cái hai nữa cách nữa vô tới đây đây ok ừ. không có nhiều như các bạn rồi lấy tay đi qua vòng đổ qua đã để vô bây giờ nãy chúng ta dùng cái dụng cụ này nè chúng ta kéo ra còn bây giờ đơn giản là để tay bóp vô rồi xong rồi hôm nay chương trình của chúng ta chỉ có như thế thôi thì à, trước hết cảm ơn các bạn đã tham gia và chúng tôi rất à, cần các bạn à, trao đổi và có những câu hỏi cho tôi những câu hỏi có những câu hỏi tôi không biết thì chúng tôi sẽ cập nhật cập nhật chúng tôi sẽ trả lời các bạn sau chúng ta còn rất là nhiều bài nhiều cái bài thực hành nữa thì à, các bạn nhớ đăng ký chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn khi nào tôi là livestream một web bài lên thì các bạn sẽ comment và xem nếu mà có những à, <coughs> chúng tôi có làm những cái à, cách tôi làm đó có sai gì các bạn chỉ dùm rồi cảm ơn các bạn chị